Bệnh động mạch vành là nguyên nhân gây suy tim thường gặp nhất. Trong bệnh mạch vành, lòng mạch của các nhánh động mạch vành bị thu hẹp do sự tích tụ của cholesterol, lâu ngày tạo thành các mảng sơ vữa. Chúng có thể nứt vỡ hoặc gây tổn thương lòng mạch và hình thành cục máu đông. Cơn đau tim xảy ra khi một hoặc nhiều nhánh của động mạch vành bị chít hẹp nghiêm trọng hoặc bị tắc nghẽn đột ngột do các mảng sơ vữa, cục máu đông, Điều này làm cho một vùng cơ tim không nhận đủ oxy và dinh dưỡng. Nếu không được tưới máu trở lại trong vòng 1 đến 2 giờ, vùng cơ tim đó có nguy cơ bị hoại tử và không thể hoạt động bình thường. Do đó, các cơ tim khỏe mạnh còn lại phải làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp cho các cơ tim bị hoại tử, về lâu dài có thể dẫn tới suy tim.